Vâng, xin chào tất cả các bác và hôm nay đến với cái video này em xin phép và giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn không tang tích giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp tại các sòng sới các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang bác nào đã sở hữu qua cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang rồi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 và cái nón quét báo dung tài xỉu này nó hoàn toàn không tăng tích em bao cho các bác ăn thua trẻ hột với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang này các bác có thể chơi ở hột của mình cũng được hột của người ta cũng được sau đây em sẽ giới thiệu qua để các bác sẽ hiểu hơn về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang đây đây là cái bộ hột mà em đã làm cái miếng dán vào mặt nhất các anh nhìn này y chang vẫn là hỗ trợ đó thấy chưa ạ em đã làm vào mặt nhất và khi nào mà cứ à em đã làm vào mặt lục khi nào mà cứ lục về thì máy nó sẽ báo và lục về thì các bác như nào ạ lục thì mình đánh gì các bác lục tài đúng không ạ không có lục máy nó sẽ không báo và tất nhiên là khi mà chơi tài xỉu mình gặp chén phản lục về mà nó vẫn có lục xỉu ví dụ lục mà hai gặp hai con nhất thì mình đó là chén phản và phản thế hột thì mình phải chịu rồi chứ không phải là máy báo sai bởi vì máy ở đây cứ có lục máy nó sẽ báo các anh nhá còn đây đây là cái máy cái máy dung cảm ứng báo dung này cái này là em đã làm vào trong nón cho các bác đây đó em để máy đây để cho các bác xem để biết được rằng cái máy này nó như thế nào còn đây đây là cái nón mà em đã làm cái máy báo dung vào bên trong các nhìn này nó rất đẹp rất thời trang luôn không có gì là các bác có thể đội nón này đi chơi cũng được các bác nhá khi vào sòng sới chơi mình chỉ cần đội cái nón này lên trên đầu thôi là mình coi như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi như vừa rồi em đã nói cái bộ miếng dán cảm ứng báo dung này nó hoàn toàn không tang vậy nên bây giờ em sẽ test thử tang tích cho các bác em sẽ thử nam châm em thử luôn cả nắp chén hộp luôn đó Đây này không hít giờ em dọi đèn các nhìn này. hột hoàn toàn là trong luôn đây được chưa ạ đây hột hoàn toàn trong đó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 không tang này cái máy nó hình thù như thế nào thôi các anh nhá còn cái máy thì em đã làm vào bên trong cái nón mà em đang đội trên đầu này rồi sau đây thì em sẽ lắc thử một vài tiếng máy không rung không rung ở đây tức là không có lục ở cái chén này thì các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh còn nếu không thì mình muốn chắc thì mình cứ bỏ qua bây giờ em sẽ lật thử lên cho các bác xem xem là nó có lục hay không nhá đó không có lục về xỉu máy rung này máy rung ở đây em đánh lục tài đó có lục như lại về xỉu này đây là chén phản như vừa rồi mẹ nói với các bác đây này có lục máy báo nhưng mà về xỉu đúng không ạ mình bị lỗi với một chén phản máy rung này rung ở đây em lại đánh lục tài tiếp các bác nhá đó có lục lục tài máy lại tiếp tục dung này lại tiếp tục dung mình lại đánh lục tài tiếp đó lục tài hai lục máy lại dung lại lục tài này các bác này đó lục tài máy không dung này không dung ở trái này thì mình bỏ qua em vẫn mở lên cho các bác xem xem trong này nó máy nó báo nó có chuẩn hay không nhá đó không có lục đúng chưa ạ máy lại tiếp tục không dung không dung lại không có lục đó máy dung này các bác này dung này em lại đánh lục tài nhá các bác nhá